Hình ảnh bài trên AFA. Tuy nhiên, theo AFA, ông Dũng đã quên rằng dự án Cát Linh Hà Đông hay còn bị gọi là biểu tượng trễ hẹn đã từng bị dư luận và các chuyên gia trong ngoài nước lên án khi dự án này phá kỷ lục về thời gian thi công 11 năm và trải qua 12 lần vỡ tiến độ. Dự án này được giao cho tổng thầu Trung Quốc thiết kế vào năm 2008, khởi công năm 2011, sử dụng vốn vay ODA của Trung Quốc dự án đã đội vốn lên đến 205%, lỗ lũy kế từ khi thành lập đến cuối năm 2021 là 159 tỷ đồng, kéo dài qua năm đời Bộ trưởng Giao thông, bao gồm các ông Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và nay là Nguyễn Văn Thắng. Với những lý do trên, AFA đặt câu hỏi Việt Nam có nên tiếp tục xây dựng dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai với nhà thầu Trung Quốc. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng tất nhiên là việc phát triển đường sắt giao thông trong đô thị của Việt Nam theo tôi là nên làm. Vấn đề là làm như thế nào để khắc phục được những nhược điểm đã xảy ra với đường sắt Cát Linh Hà Đông. Vấn đề còn lại là nguồn vốn đến từ đâu. Một kỹ sư vũ khí tại Hà Nội, ông Vũ Minh Trí, phân tích với AFA rằng những gì xảy ra với dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông không hoàn toàn do lỗi từ phía thầu Trung Quốc. Việt Nam có thể chọn nhà thầu Nhật, nhà thầu Pháp, nhà thầu Mỹ, nhà thầu Nga, nhưng tại sao Việt Nam lại chọn nhà thầu Trung Quốc? Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân rất lớn thể hiện qua nhiều dự án gần đây như dự án gan thép Thái Nguyên, sơ sợi Đình Vũ và một số dự án khác. Đó là phần trăm tỷ lệ mà phía Trung Quốc lại quả cho các quan chức có trách nhiệm ký kết hợp đồng rất lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ đó. Ông Trí cho rằng lỗi chính nằm ở phía các quan chức Việt Nam có quyền hành, có trách nhiệm trong việc ký kết giao dịch với đối tác. Chẳng hạn như với dự án Đại lộ Đông Tây được xây dựng với vốn ODA của Nhật, hai quan chức Việt Nam bị tù vì tội hối lộ, đó là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án, và ông Lê Quả, Phó của ông Sĩ. Hình ảnh tuyến đường sắt tai tiếng Cát Linh Hà Đông. AFA cũng nhắc lại một số dự án bị chậm tiến độ, bị đổi vốn, ví dụ như dự án đường sắt, đô thị Nhổn, ga Hà Nội cũng chậm tiến độ hơn 10 năm, đổi vốn 11.000 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đây là dự án vay vốn ODA từ chính phủ Pháp, cơ quan phát triển Pháp AFD, Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB và Ngân hàng phát triển châu Á ADB. Nhiều dự án giao thông ở Hà Nội như cầu vượt nút giao, An Dương, đường Thanh Niên, nâng cấp cải tạo đường Xuân Diệu, đầu tư xây dựng đường vành đai 3 và 5 đều đang chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân, nổi bật là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Việc mở rộng nâng cấp hệ thống giao thông ở Hà Nội được coi là chính sách phát triển kinh tế. Trong sáng ngày 3 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công cải tạo đường quốc lộ số 6 đoạn Ba La, Hà Đông, thị trấn Xuân Mai.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 theo Phòng Thương mại châu Âu, doanh nghiệp nước ngoài thận trọng đầu tư vào Việt Nam. Bản tin trên AFI dẫn công bố của Phòng Thương mại châu Âu hôm 11 tháng 4 về kết của một cuộc khảo sát thì các nhà đầu tư nước ngoài không kỳ vọng có sự thay đổi lớn nào đối với việc đầu tư tại Việt Nam trong quý 2 này sau khi dòng vốn bị suy giảm trong 3 tháng đầu năm. Hình ảnh bản tin trên AFI. Bản tin cho biết nếu chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý xác nhận Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp nước ngoài, thì 58% trong tổng số 200 công ty và cá nhân châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam khẳng định họ không dự trù thay đổi kế hoạch đầu tư ở Việt Nam trong quý 2. Kết quả khảo sát cho thấy 55% các nhà quản lý nước ngoài không có ý định tăng số nhân viên và 16% dự định cắt giảm bớt việc làm. Chỉ còn khoảng 1 phần tư số người được hỏi là vẫn tỏ ra lạc quan về kế hoạch tuyển dụng. Ifi dẫn nhận định của Phòng Thương mại châu Âu cho biết nguyên nhân một phần là do nhu cầu toàn cầu giảm, nhưng mặt khác, những bất ổn về chính trị gần đây như việc bãi nhiệm chủ tịch nước và nhiều quan chức chính phủ cấp cao trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn, cũng như tình trạng pháp lý ở Việt Nam khiến nhiều nhà quản lý nước ngoài phải tỏ ra thận trọng. Do vậy, theo AFI, kết quả khảo sát đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam nên tăng cường ổn định chính trị và cải thiện môi trường pháp lý để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài FDI. Hãng tin Reuters nhắc lại, Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức là những nhà đầu tư hàng đầu của Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư vượt quá 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ so với các khoản đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 2023 là 3,32%, giảm rất nhiều so với mức 5,92% cùng kỳ năm 2022. Hàng nghìn lao động đã bị cắt giảm trong các ngành gia công giày dép và may mặc của Việt Nam, một trong những điểm gia công hàng đầu của thế giới cho các hãng lớn như Adidas và Nike. Hình ảnh bản tin trên VOA. Với cùng một chủ đề VOA tiếng Việt ngày 11 tháng 4 cho biết thêm, Việt Nam tiếp nhận 4,3 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong quý đầu tiên, giảm 2,2% so với một năm trước đó, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ được công bố vào cuối tháng 3. VOA nhắc đến việc truyền thông trong nước dẫn lời ông John Brockhorn, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Amcham Việt Nam cho biết, trong quý 1 vừa qua, kinh tế Việt Nam đối mặt với vô vàng thách thức như lạm phát gia tăng, đơn hàng của các đối tác lớn của Việt Nam như châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ suy giảm. Trước tình hình sản xuất, kinh doanh có chiều hướng giảm sút, hôm 10 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ký ban hành công điện nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu. Với việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắt theo thẩm quyền về pháp lý, về thủ tục hành chính, về tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh, thanh khoản ngân hàng, về nợ và thuế phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Hình ảnh những ý kiến trái chiều về bất ổn chính trị ở Việt Nam. Những bất ổn chính trị ở Việt Nam diễn ra liên tiếp trong năm 2022 và kéo dài sang năm 2023 với hàng loạt quan chức bị bãi nhiệm hoặc khởi tố. Đỉnh điểm là việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng bị bãi nhiệm đã thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế và có nhiều ý kiến trái chiều. Có luồng ý kiến cho rằng